Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Thủ. Cho đến nay, cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư vẫn đang hơn thua nhau từng chút. Ông Vương Đình Huệ tuy nắm chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội không mấy thực quyền, nhưng trên đường đua với ông Thủ tướng, ông Chủ tịch Quốc hội vẫn đang nhỉnh hơn là vì người của ông Tổng bao nhiêu năm nay. Như trước đây, tờ Thời báo chấm đề đã phân tích, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có rộng đường lựa chọn cho cuộc chạy đua này. Phương án A là chiếc ghế tổng bí thư. Nếu không nắm ghế được tổng bí thư thì ông thủ tướng có thể lựa chọn phương án B là tại vị lại chiếc ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Người tiền nhiệm cũng là người đàn anh của ông Phạm Minh Chính là ông Nguyễn Tân Dũng, cũng tại vị được nhiệm kỳ thứ hai mặc dù ông Dũng lúc đó mang tài tiếng tham nhũng nặng nề. Tuy nhiên, khi không có bằng chứng thì không thể kết luận được điều gì. Nên hình ảnh liệu ông Tổng có trao quyền cho ông Huệ hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Phương án B của ông Phạm Minh Chính quả là không tồi thật. Tuy nhiên nếu kịch bản ông Vương Đình Huệ làm Tổng Bí Thư mà ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng thì ông Chính sẽ bị quần cho tơi tả chứ không dễ dàng như hiện nay. Thực ra ông Trọng có quyền lực rất lớn nhưng ông là người lý luận về học thuyết chính trị cổ hủ. Về mặt kinh tế, ông Tổng Trọng gần như mù tịt. Và dù cho các chuyên gia có giải thích gì đi chăng nữa thì không dễ để ông Trọng tiếp thu được. Kiến thức về kinh tế cần con người có trình độ cơ bản nào đấy thì mới có thể tiếp thu. Còn giống tuếch về kiến thức kinh tế thì dù thuê các chuyên gia giỏi, ông cũng không hiểu. Và vì không hiểu nên việc soi những sai phạm của ông Thủ tướng cũng chỉ giới hạn ở điều lệ đảng mà thôi. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ buộc tội các bại tướng dưới tay ông một cách chung chung như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ vân vân. Ông Tổng Bí Thư sẽ không khai thác vấn đề sai phạm của ông Thủ tướng trong điều hành chính sách về kinh tế. Đây là hình ảnh ông Huệ còn hơn ông Chính nếu giật được chiếc ghế Tổng Bí Thư. Giả sử ông Huệ lên làm Tổng Bí Thư thì lúc đó ông sẽ soi chính sách kinh tế mà ông Thủ tướng ban ra kỹ hơn. Hiện nay đang là Chủ tịch Quốc hội, như ông Huệ hay đá sang lộn sân của bên chính phủ, đặc biệt là về vấn đề tài chính tiền tệ. Hầu như những hoạt động của Bộ Tài chính đều không qua mặt được ông Vương Đình Huệ. Cũng may ông Huệ là Chủ tịch Quốc hội chỉ có thể chọc ngoáy vào vấn đề của chính phủ mà không thể buộc tội hoặc chế tài ông Thủ tướng. Hiện nay ông Huệ dựa vào ông Tổng mới cân bằng quyền lực với ông Thủ tướng. Tuy nhiên nếu lên làm Tổng Bí Thư, ông Huệ sẽ không còn yếu thế mãi nữa mà ông ở phía trên thì dù không cần phải lựa chọn ai cả. Khi đó Vương Đình Huệ sẽ quan tâm đến các chính sách của chính phủ thì ông Huệ cũng có thể đưa nó vào những báo cáo trình Bộ Chính trị buộc tội ông Thủ tướng được. Như vậy ông Phạm Minh Chính chạy đua với Vương Đình Huệ giành chức Tổng Bí Thư không những để thỏa mãn tham vọng quyền lực mà còn để tránh hậu họa khi mà ông Phạm Minh Chính dưới quyền một ông có trình độ về kinh tế còn tốt hơn cả ông Thủ tướng hiện nay Thực tế cho thấy nếu ông Tổng Bí Thư mà kiểm soát được Thủ tướng thì thế lực Tổng Bí Thư xem như tuyệt đối. Thời ông Nông Đức Mạnh vì không kiểm soát được Thủ tướng mà Tổng Bí Thư như bù nhìn vậy. Tuy nhiên, đến thời ông Nguyễn Phú Trọng, ông đấu cho Nguyễn Tiến Dũng rơi khỏi vũ đài của Bộ Chính trị thì xem như không còn ai có thể thách thức ông Tổng được nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người hết sức khó đoán. Giữa ông Chủ tịch Quốc hội và ông Thủ tướng thì có rất nhiều món nợ mà có lẽ ông Vương Đình Huệ cần phải làm gì để đòi lại một cách sòng phẳng. Đại hội lần thứ 13 đầu năm 2021, ông Vương Đình Huệ đã thu ông Phạm Minh Chính trên đường đua và ông Huệ có thể đòi lại cả vốn lẫn lời khi mà ông Huệ chiếm được chiếc ghế Tổng Bí Thư thành công. Khi đứng ở thế Tổng thì cứ mỗi lần hội nghị trung ương thì ông Huệ mới có thể quần ông Thủ tướng cho giả bạ. Ông Huệ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 Đây là hình ảnh ông đương kim Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phán một câu xanh dần như thế. Đấy chính là nội dung mà sáng ngày 13 tháng 9, chính Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của ban chỉ đạo. Tham gia phiên họp này có nhiều nhân vật rất quan trọng trong chính phủ của ban tuyên giáo như Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo của Trung ương, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và cơ quan tại Trung ương. Điều đáng nói là kỳ họp này còn có các lãnh đạo các địa phương tham dự phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm đầu 63 tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương, thì biết tầm quan trọng của cuộc họp này nó như thế nào. Đáng nói là tại cuộc họp, ông Phạm Minh Chính tập trung nói nhiều về ngành y tế. Ông Thủ tướng nói Bộ Y tế cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và đấu thầu, mua sắm, nhất là về đấu thầu, mua sắm tập trung, sửa đổi ngay các thông tư để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm. Đồng thời, cương quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công tác này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của chính phủ. Ông Thủ tướng phát biểu trước trưởng ban tuyên giáo Trung ương thì xem như là tự đưa vào thế vì trưởng ban tuyên giáo Trung ương chính là tai mắt của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu làm việc không nghiêm túc thì rất dễ bị dính bẫy và vì thế có thể nói sau cuộc họp này ông Phạm Minh Chính buộc phải ép bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phải hoàn thành cho được nhiệm vụ của mình những vấn đề dưới thời ông Nguyễn Thanh Long để lại, bà Lan đã hốt quẳng trong Thủ tướng xử lý, thì bây giờ đã đến lúc bà quyền Bộ trưởng phải tự tay xử lý tiếp. Bộ Y tế là bộ được xem là nơi nghiền nát rất nhiều quan chức cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng. Bà Đào Hồng Lan là một người đứng đầu một bộ rắc rối nhất hiện nay mà bà thì lại hoàn toàn không có chuyên môn gì về ngành y cả. Nhiều người cũng đang đợi xem bà Đào Hồng Lan sẽ xử lý đống bùi nhùi này như thế nào trong thời gian tới trước việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm triệu người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam. Nhiệm vụ này là rất khó, nó không khác gì cái bẫy đang răng ra cho bà quyền Bộ trưởng bởi vấn đề phức tạp của nó. Mà giả sử nữ bà Đào Hồng Lan không hoàn thành nhiệm vụ thì khó mà ông Thủ tướng bỏ qua bởi vì cuộc họp này có tai, có mắt của ông Tổng Bí Thư đã cho người ngồi giám sát chính trường Việt Nam hiện nay cũng rất khó lường. Không biết ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu bà Lan vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế là ưu ái cho bà Lan hay lại là vùi dập bà Lan thì chưa ai biết được. Tuy nhiên có người nhận định rằng dường như phụ nữ thì ít bị triệt hạ hơn là nam giới, đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Xét về vấn đề nghiêm trọng thì sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không thể nhẹ hơn sai phạm của ông Nguyễn Thành Long Vậy mà Nguyễn Thanh Long thì vào tù, còn bà Tiến thì không sao cả. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan tại cuộc họp. Hiện nay ngành y tế và ngành giáo dục là hai vấn đề có nhiều sự bất cập nhất. Nó liên quan mật thiết đến đời sống của người dân cả nước. Và hàng ngày trên mặt báo thì đầy rẫy những vấn đề về tình hình bệnh viện, nạn, lập phòng bạch chui, gây chết người, gây ra. Nếu không dẹp được những vấn nạn này thì e rằng sự nghiệp chính trị của bà Đào Hồng Lan khó mà tiến xa cho được.